Chào anh hôm nay giới thiệu anh em các dòng máy của Shimano từ 1000 đến 10.000 Đây là dòng AX AX 1000 Em đến AX 2500 Đây là AX 4000 Đây dòng Shimano tầm trung à, FX 4000 Đây là Avilo 6000 Avilo 8000 Anticat 10.000 luôn gần 11.000 máy cối nông săn hàng Đấy, khá đẹp cho anh em giá nó cũng vừa phải Đấy, từ cỡ to đến cỡ nhỏ từ cỡ nhỏ đến cỡ to đều có như nào có nhu cầu thì inbox cho mình nhé mình để link ờ, giá ở dưới youtube ờ, anh em là tham khảo đi xem